Hello, chào mừng các bạn đến với channel của Đam mê câu cá các bạn. Xin chào. À, ngày hôm nay mình à, rất vui được à, gặp lại với lại à, tất cả các bạn, cùng anh em gần thủ của chúng ta. À, như lời mình đã hứa, đủ một ca người đăng ký, mình sẽ làm bài mồi câu cá tổng hợp để dành tặng cho tất cả các bạn và anh em cùng nhau xem và cùng nhau tham khảo rất là vui được à, giao lưu với lại tất các bạn à, không biết nói gì hơn mình à, cảm ơn các các bạn trong thời gian đang qua đã ủng hộ mình à, cũng có người đã ủng hộ cho mình à, từ kênh cũ mình à, bị mất đến giờ vẫn còn ủng hộ mình mình thật sự rất à, cảm ơn các bạn rất nhiều và ngày hôm nay để à, chúc mừng kênh đạt à, một ca người đăng ký mình sẽ làm bài mồi câu cá tổng hợp một loại mồi mà các bạn à, câu được à, nhiều cá các bạn như à, cá trôi cá chép cá chấm cá đồ phi cá mè dinh cá cha cá chê các bạn rất là đơn giản thôi thì à, phần thì hơi nhiều phần các bạn à, nếu thấy video của mình hay các bạn nhớ like và chia sẻ video này với lại à, tất cả mọi người để à, coi như là chia sẻ à, niềm vui với lại các bạn và và giúp kênh của mình à, càng ngày càng à, phát triển hơn nha các bạn rồi không để cho các bạn chờ lâu bây giờ mình sẽ làm bài mồi câu cá học để à, dành tặng cho anh em cầu thủ chúng ta nha à, nguyên liệu của chúng ta gồm có như sau đây là đậu tương còn gọi là đậu nành đó các bạn đấy đậu tương đổ tương đậu nành là một loại nha các bạn đây chúng ta dùng à, một lạng à, đậu tương nha các bạn à, rang lên cho mình rang có có màu giòn rang giòn lên các bạn sẽ diễn ra là ok nha đây là một lạng đậu tương rang thành phần tiếp theo đây là bắp nha các bạn bắp bể bể à, các bạn à, rang lên cho mình rang vàng lên rang thơm lên cho nó giòn nha các bạn các bạn đem bạn xay nhuyễn ra là ok nha các bạn đây là một lạng à, bắp nha bắp bể rang nha các bạn đây là hai thành phần nè đậu tương nè với lại bắp bể nè rang nè đây là đậu phộng nha các bạn đậu phộng một lạng đậu phộng rang nha các bạn rang ờ, lên cho mình rang để cho nó ờ, tránh tình trạng mà nó ra nước nhiều quá nha các bạn rang cái nó giòn lên là ok cho tay xe ra nó ok hơn nha các bạn thấy một lạng này. đây là xi sủi nè các bạn đây đây là xi sủi chúng ta nè mình sẽ dùng à, ờ, 5 viên xi sủi nha đây 5 viên xi sủi vàng nha các bạn Vâng. đây là dây sủi vàng này chúng ta nè chúng ta sẽ dùng 5 à, viên nha các bạn đây đây là cắm gà rang rang à, thơm khét nha các bạn đấy rang thơm khét nè để chúng ta câu cá chép nó ok hơn nha các bạn đó cắm gà này nó có uh, mùi tanh các bạn khi các bạn rang lên rồi nó sẽ có mùi khét nha các bạn trộn lại với nhau là câu cá chép ok lắm chép với lại à, chép trôi rô phi ba ba ba loại cá đó là đứng hàng đầu nha các bạn đó như là nên nhớ bài với lại à, à, nếu mà bạn muốn có ok hơn nha đây là hai lạng à, cám gà con rang nha các bạn thành phần tiếp theo các bạn bị mình là hai quả chuối nè hai quả chuối chín mùi nha ok nha thành phần tiếp theo các bạn bị mình là hai củ khoai lang nha các bạn đây đây là hai củ khoai lang của chúng ta nè đây khoảng hai củ này khoảng có chừng à, từ 3 đến 4 lạng nha các bạn ok nha đây hai củ khoai lang nè khoai lang luộc nha các bạn còn đây là hai hai hai quả trứng gà nè đó hai quả trứng gà và một hộp à, sữa chua à, Vinamilk à, có đường nha các bạn à, để chúng ta câu mùi ngọt mùi ngọt cộng mùi tanh à, cộng mùi của uh, thính đồ dẻo với lại à, mùi uh, tanh mùi khét của cắm gà nha các bạn thành phần cuối cùng đó chính là cánh chim cánh chim tạo chúng ta độ thơm và độ uh, cái dính nó sẽ được cao hơn nha các bạn rồi ok bây giờ mình sẽ à, làm mồi cho các bạn xem đầu tiên đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình à, một ly nước nè rồi các bạn bỏ à, xi sủi vào trong đây để cho nó ấy tan ra nha các bạn bây giờ mình sẽ cho vào trong cái phần này là bốn viên xi sủi nha các bạn đây là viên à, xe sủi cam nha chúng ta sẽ dùng 4 viên nha các bạn mới cho vô trong nước để cho nó à, nó nó tan ra nha 1 2 3 4 5 ok trong thời gian mình chờ cho cái này nó tan ra mình sẽ làm thành phần khác nha các bạn đây đây là những à, chúng ta chúng ta sẽ bỏ vô trong à, phần này luôn chúng ta sẽ đem à, xay nhuyễn ra các bạn đây một lạng đậu phộng nè một lạng à, cá mắp rang nè một lạng à, đậu tương rang nè còn gọi là đậu nành ha các bạn hay gọi là đổ tương á đổ tương đậu nành hay là cũng một lại hết nha các bạn một lạng nha ok bây giờ mình sẽ à, trộn đều thành phần này lại chung với nhau và mình sẽ đi xay nhuyễn ra nha các bạn đấy rất ok luôn tiền thẻ để chúng ta làm mồi khô luôn các bạn nó đơn giản thôi ok bây giờ mình sẽ đi xay nhuyễn hết thành phần này lại chung với nhau nha các bạn ok các bạn mình đã à, xay nhuyễn hết tất cả thành phần này lại chung với nhau rồi bây giờ phần tiếp theo là mình sẽ à, đi à, trụng à, cái cánh chim này cho nó nở ra các bạn để chúng ta câu sẽ có độ dẻo hơn được cái dính cao hơn nha các bạn câu đỡ bây giờ sẽ bị bị tả mồi nha đây đây là sủi nè mình đã nó tan hết rồi nè sẽ đổ vào tay mình sẽ trộn chim nó nổi ra nha các bạn ok trộn lên là ok các bạn đấy trong thời gian mình chờ cái này nở ra sẽ chọn màu khác cho các bạn xem đây là cám chúng ta mình mình đã xây nó, nó nó diễn ra rồi các bạn bây giờ mình sẽ cho à, trứng gà vô hai quả trứng gà nha các bạn trứng gà nè hai quả trứng gà một quả nè rồi ok hai quả trứng gà đấy các bạn à, đây là sữa chua nè các bạn dùng mình à, trước nửa hộp nha còn nó hợp kia thì à, chút nữa mà nó có à, khô quá thì mình sẽ cho xuống chua nha mà nó nhão quá thì à, thôi các bạn ok bây giờ mình sẽ trộn à, cái phần này à, lên trước các bạn nè à mồi ra rất là thơm các bạn ơi thơm nứt mũi luôn thơm nực nồng luôn hợp cho chúng ta câu ờ, nhiều loài cá các bạn thơm có mùi hăng có mùi tanh có mùi nồng có mùi két khét tất cả thành vị đơn vị này ờ, kết hợp lại với nhau để tạo ra tạo ra ra một bài mùi câu cá tổng hợp rất ờ, ok luôn các bạn ok bây giờ mình sẽ bỏ khoai lang mình câu lăng xe xe để nguyên vỏ luôn các bạn bóp nhuyễn nó ra khoai lan ờ, ruột vàng nha nè chúng ta tạo cho nó đồ ờ, dẻo mồi các bạn muốn à, câu lăng xe là hoặc, hoặc, hoặc là câu đơn hoặc câu đài gì cũng được hoặc các bạn câu lục cũng được các bạn mà câu đơn thì các bạn trộn xong các bạn câu liền là ok còn các bạn mà muốn mà câu lăng xe bạn ngủ qua một đêm cho mình rồi sáng ngày mai các bạn đem bạn đi câu các bạn muốn câu lục cái bàn ủ phải 4 ngày cho mình cho lên cái mùi thính nó có đặc biệt nha các bạn đó khoai lang hai củ khoai lang hai củ khoai lang vô chung này là ok luôn rất chi là dẻo luôn các bạn để tránh tình trạng à, anh em thắc mắc à, mồi chúng ta bở quá câu đơn câu đài không ngon đấy mình cho khoai lang vô là ok hợp lý anh em luôn để khỏi phải bị anh em bị à, thắc mắc anh em các bạn trộn đều lên cho mình anh em nên nhớ là cái kênh của mình á mình chia sẻ ủng hộ cả anh em trước tiên là mình dẫn cho anh em rõ ràng trước cái đã nha anh em anh em hãy nên nhớ điều đó mình dẫn các anh em rất là rõ ràng nha từng chi tiết một nha và không hề che giấu bất kỳ thành phần nào hết vì vậy anh em thấy hay anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha chúc kênh của mình càng ngày càng phát triển nha anh em Đấy, ok ok luôn thành phần tiếp theo đó chính là chuối anh em đây đây là chuối ờ, chín mùi nè anh em ờ, lột vỏ cho mình đấy rất là thơm luôn nước mũi luôn Thật cho anh em câu cá nha thơm tại vì mình cho chuối vào anh em thì thể anh em câu sông hồ độc hoặc là câu sông là ok hơn nha cho nó hiệu quả Nên anh em tránh tình trạng anh em lấy mồi anh em đi câu sông không lên được cá anh em anh em lại ờ, thắc mắc bay quen anh em hỏi mình nữa thì mệt lắm anh em đấy cho chuối vào là anh em câu, câu cá xong hồ đập ok luôn hôm nay là mình à, hướng dẫn các anh em mình gõ gàng luôn cần chi tiết một luôn thêm bớt thành phần gì có hết nha anh em cứ gõ gàng nha anh em anh em nhớ anh em mình là mình không che giấu thành phần là hết nha có bao nhiêu thành phần mình đã à, hướng dẫn cho anh em à, rõ ràng rồi nha thành phần nào nên thay thành phần nào nên trộn nha anh em tỷ lệ bao nhiêu mình đã hướng dẫn cho anh em rồi nha à, mộ ông ta lên mùi rất đặc biệt anh em lên mùi thính rất là nặng luôn nha rất à, coi như là thính để chúng ta anh em mà dụ cá lên á tới ăn à, nhiều hơn anh em à, mồi có đớp có dẻo luôn anh em nó câu lăn xe nó ok luôn nè nè rất là dẻo dính luôn nè anh em rất ok phải anh em đấy bộ người ta rất đặc biệt luôn nè rất là dẻo luôn nè ok mới mùa này còn kia đặc biệt nữa anh em con sông mùa này con sông cũng con lắm anh em xong mà để anh em bắt uh, trôi trôi mè dinh với lại chép ok anh em nhưng mà mùa này là anh em bắt chép là ok nhất chép xong anh em đặc biệt nha rồi ok nè đây là cánh chim nè mình trộn với lại à, sủi nè bây giờ nó đã à, ấy rồi nè anh em mình giờ mình bóp ra nè bóp ra cho nó à, nhuyễn cái, cái này ra để chúng ta trộn đây sẽ ok hơn nè anh em nên nhớ là mình bóp nó bở vậy nhưng mà thật ra là rất là dẻo nha anh em tại vì nó có đang khô mà nên nó bở đó có mùi rất đặc biệt anh em đó nè mình sẽ rắc lên đây từ từ nè anh em bóp cho nó nhuyễn ra anh em bộ này anh em thấy ở ngoài à, cắm chim nè thấy nó bở vậy chứ mà thật ra thì nó ấy ngon ngon lắm anh em độ dính nó cao lắm đấy toàn bộ nguyên liệu của chúng ta đã nằm hết gọn đây rồi nè anh em nè Đó. rất ok luôn nè mồi tới rất đẹp nè có màu vàng sậm rất đẹp nha anh em đủ các mùi luôn nha anh em có mùi hăng có mùi tanh có mùi nồng có mùi thơm có mùi khét có mùi nứt mũi nha anh em rất kích thích cho anh em à, làm, mồi câu cá nha tất cả các nơi nha sông hồ đập gì rất ok nha anh em đấy mình đã hướng dẫn cho anh em rất rõ ràng nha khỏi phải tốn tiền anh em đi à, mua mồi nha anh em tăng tiền thẻ nhà anh em làm luôn và mình xin thông báo với anh em luôn nha cái mồi mình đang làm này anh em muốn mua mình không bán đâu nha tầm mình bán rồi mình không không có cái mồi mình đi câu cá nha anh em anh em thông cảm nha đặc biệt là cái mồi mình đang làm này mình không bán đâu nha anh em thì nhật này mình muốn à, đi câu cá có clip cho anh em xem mà anh em cứ hỏi mua mua cài mồi mình đang làm gì thì à, lấy lấy mồi đâu mình câu nữa phải không anh em đấy mồi này mình làm hôm nay là ngày thứ bảy nè mình làm xong rồi mình sẽ à, ủ lại rồi sáng ngày mai à, mình à, ca xong là mình à, đi chiến luôn anh em bởi vậy mới có clip cho anh em xem chứ đấy hồi nãy là còn à, nước hộp sữa chua nè anh em chứ đổ trong đây luôn nè ok nè anh em đấy giá tránh này chàng chúng ta mụ ta sẽ bị nhão nha anh em đó mình làm vậy dẫn anh em rõ ràng nhất luôn á nó không che giấu gì luôn anh em đối với ai với đối với mình thì mình sẽ chia sẻ với anh em rất rõ ràng nha không hề giấu giếm nha tận tình nhất luôn nha để, dễ cho anh em à, câu lên được cá nha anh em mình bảo đảm với anh em luôn các bạn mồi này không lên được cá là thôi luôn anh em bảo đảm với anh em bài mồi này là 90 phần trăm lên cá nha mình dám khẳng định với anh em luôn nha và bài mồi này mình khẳng định với anh em là nhạy nhất là cá trôi với lại trôi chép với lại à, cá rô phi nha mè dinh nha anh em anh em nào mà họ có có cha á ok luôn nha lên cha thoải mái luôn cha chê khỏe tha hồ cho anh em à, kéo cá nha anh em và đặc biệt mồi này không sợ bị móm nha anh em tha hồ cho anh em câu nha đấy thành phần bao nhiêu mình đã dẫn cho anh em rồi đó anh em thấy không mồi người ta rất là dẻo luôn nè nó có độ dính rất là cao nha anh em anh em quăng lăn xe khoảng à, 30 phút hoặc là hơn anh em à, thay mồi à, một lần là ok nha là vì à, một tiếng được là mồi ta nó sẽ tan ra từ từ nha anh em đấy nước sẽ tan ra từ từ nè nhưng mà tất mà tới khi con cá nó ăn vào rồi á nó sẽ dễ dính nha không phải nó dính đây nha khó ra nha mồi dày thật dính vậy chứ mà thật ra là nó bở nha dính bở nha chứ không phải là dính chắc nha anh em anh em hãy câu lăng sen hay nên nhớ nha mụn ta nó sẽ dính bở nha anh em câu cá sẽ ok hơn nha anh em đừng có câu mồi dính quá nha dính quá cá thức ăn sẽ không ờ, hiệu quả nha anh em cái độ dính cá sẽ thấp nha anh em phải câu mồi dính dính bbởi nha dính mà dính mà rớt ra dính rã nha chúng ta quăng xuống sẽ rớt ở ngoài một ít nha anh em đó một ít là phần đó là câu ta gần rớt ở ngoài rồi xuống nước cá nó tới thấy mồi chúng ta hút vô là là chúng ta sẽ có hàng nha anh em em phải nhớ nhớ đó nha rồi ok cảm ơn anh em đã xem ờ, video ờ, làm mồi cá học của mình anh em nếu thấy hay thì cho mình xin một like và và nhớ đăng ký kênh subscribe cho cho cho kênh của mình nha các bạn chứ kênh của mình à, càng ngày càng phát triển hơn nha và anh em thấy hay anh em hãy chia sẻ video này với lại à, tất cả mọi người để giúp à, anh em chia sẻ truyền à, cảm hứng niềm vui và sẵn tiện à, giúp giúp kênh của mình à, càng ngày càng được à, nổi tiếng nha anh em thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha anh em xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong uh, tiếp theo nhé chúc cả anh em có được nhiều cái anh em